kính gửi anh em ờ, tất cả những anh em đam mê về môn ờ, bài lá công nghệ <clears throat> sau đây mình ờ, xin biểu diễn là một số nghệ, tiết mục ảo thuật cho anh em xem vâng thưa anh em khi chúng ta đánh liêng một môn liêng là môn rất quan trọng đúng không đây khi chúng ta đánh liêng mà chúng ta lên bài như thế này đấy đúng không coi như là bỏ đi rồi năm nước trắng làm gì cho là anh em chỉ cần một động tác rất đơn giản này anh em nhìn kỹ nhé đó đã xong anh em thấy thế nào rất hay và hiệu quả đúng không tiếp tục tí mình sẽ giải thích lý do tại sao lại như thế đây anh em đánh liêng mà anh em lên một nước bài một tịt như này adro lại chẳng giải quyết được cái gì đúng không đấy nhưng khi chúng ta thừa tiền một từ một hai từ hai thì cái động tác một từ một hai từ hai như này ấy, thì anh em ờ, đã đây trên tay tôi đã có ba thằng năm được không ạ và khi anh em ờ, lên ờ, một ván bài như này nữa khi em lên một ván bài bốn nước đây đây là bốn nước đúng không khi môn đánh liêng trong trò chơi đánh liêng bốn nước bốn nước này thì chắc chắn là không thể tố được rồi không thể nào làm làm sao mà mình tố được đúng không chỉ cần động tác đơn giản theo thừa tiền thì chúng ta đã có ừ, nắm trong tay là con át chủ bài ba thằng át đó vậy lý do tại sao mà ra được tranh này ba tháng năm ba át mình xin giải thích luôn đây thưa anh em anh em nhìn tinh đây là con gì đây là con zero không còn là con zero nữa nó là con hai rồi giới thiệu anh em áo đổi bài chống ồn dùng cho đánh ba cây đây là di tép anh em nhìn nhé rất nhanh đúng không đây là con astro chỉ cần là động tác đặt tay vào đây thôi không còn làm còn át hôn nữa máy đổi bài chống ồn rất hiện đại mùa đông kín tuyệt đối dùng cho anh em đánh bạc cây liêng sâm và bài cào tất cả những sản phẩm này rất hiệu quả dùng để có thể ảo thuật để biến mất một lá bài biến lá bài nọ thành lá bài kia đó là hình thức đổi bài và rất nhanh máy dùng pin rất ổn định anh em thấy nào khi anh em đổi quen rồi ấy, thì rất hiệu quả đây là con adbic này Android adbic này rất nhanh hiệu quả anh em nào muốn được tư vấn về cái môn bài lá hay là à, mỏ đổi bài áo đổi bài ví đổi bài điện thoại đổi bài máy đánh mã vạch xin vui lòng click và đăng ký màu đỏ để xem được à, chữ đăng ký màu đỏ để xem tất cả các video của bên à, à, trung tâm chúng tôi và bên cạnh đó thì chúng tôi có số điện thoại 0965 133 139 và 0965 703 tam hòa 9 là chuyên cung cấp và tư vấn tất cả những thiết bị công nghệ công nghệ cao bên chúng tôi còn dạy cả anh em à, hướng dẫn cho anh em kỹ năng tráo bài chia bài và đặc biệt là một số kỹ năng à, học bài rất chi là hiệu quả mọi thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại trên à, màn hình clip sau mình sẽ giới thiệu cho anh em xem về cái sản phẩm áo đổi bài cổ tay